Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khả Nam ơi Và ngày hôm nay thì thực sự là một ngày khá là ok của cao thủ Chaiko cho anh em xem xét đồ Chaiko anh mọi ơi Hôm qua thì Chaiko vừa lên cho mình được một xét định quốc vừa mua trong bang mình nha anh em Đây nè, cho anh em xem sơ qua Và ngày hôm nay thì à, có cho mình à, top 5 tống, tống kim với hiệu ứng là 99.000 điểm và 132 mạng Hôm nay là Khải chỉ được top 18 thôi em ơi Lúc đầu Khải hơi bị dở chỗ là Khải mang full hiệu ứng á 80, uh, 80 chậm mươi chón Và 20 khăn lôi Với 20 khăn lôi thì không làm được cái gì Là đâm ra là chết dữ quá không làm được gì luôn 30 phút cuối thì đánh cũng được đường tí mang khăn lôi vô đánh khắc liền nên là hiệu ứng thực sự là theo khải nghĩ là không cần thiết đâu mà với 80 chón đủ đánh rồi 50 chậm đủ đánh rồi thì bây giờ khải sẽ cố gắng đánh pin thêm cái khăn lôi nữa có thể đánh được tông kim đó và anh em cùng xem sơ qua anh em ơi đó chơi cô nè 132 mạng 10 13 NBC 28 tử vong và liên chạm 23 giữ liên chạm khá tốt ở trong trận đấu này rồi cho anh em xem trận đồ một giỏ đang như năm đây hôm nay là được top 5 cho anh em xem hiện tại thì anh em cũng đã biết thì trai cô thì ờ, bạn nữ đang xếp giỏ đang đang mang một set định quốc đó vẫn một set định quắc nè đó set quốc khá ok tầm này thì vừa mua set này nhưng là với giá là um, anh trong ban bán với giá là 7 triệu nhưng mà bán rẻ cho chai cô nhưng là không nhớ không làm là như là 5 triệu rưỡi thì phải với giá 5 triệu rưỡi nội cái nón này không đã 3 triệu rồi nè nội nón này không được 3 triệu này còn mấy món này thì bán rẻ cho xài rồi chúng mình cứ một món khoảng một triệu nè chúng mình cứ một món khoảng một triệu đó rồi và đang sở hữu mình một giá truyền khá tất cả 14 khá là pin sinh lực 104 và 20 chón đó 20 chón và tiếp theo là một cái nhẫn hôm qua à, khả đánh ra gần như là bán rẻ cho chà cô này có 3 kia 200 nghìn thôi khá rẻ luôn 25 kháng họ hiệu ứng kháng họ và sinh lực khá đẹp sinh khí 14 rồi chứ chón 20 thì hiện tại đang có cho mình 40 chón và lượng kháng họ khá là ok kèm với một ngọc bội chón 40 là đang có cho mình 80 chón và lượng kháng họ là 11 25 là 36 36 kèm với cái này 14 à, là đang có cho mình là 36 4 50 50 kèm với cái này 5 nữa là kháng hỏi được 50 nha 55 nha năm kháng hỏi được 55 đó và kèm với món khăn lôi hiện tại đang món khăn lôi thì không có ma mà khăn lôi ở cái ấn 23 đó thì hiện tại ấn 23 này kèm với cái chân này thì tại ếch này vẫn theo khả nghĩ là nên bỏ cái làm chậm này đi mang khăn lôi vào nó sẽ trâu hơn đó tại vì khả test nhiều rồi đó và hiện tại này đang có 80 chậm hiện tại hôm nay là đang test hiệu, hiệu kiểu hiệu ứng là 80 chậm 80 chón nè đó 880 trón của Chaco kèm với một cao lô sắt nội công 172 thực sự một cao lô sắt quá pin này ơi quá pin một cao lô sắt nội công 172 May là ở cái Atraco này có cái ấn bù lại nè Cho nếu thực sự không có cái ấn bù lại thực sự thì với hiệu ứng 80 chồng 80 chón Lôi sát nội công không mà khăn lôi thì khăn nghĩ yếu lắm anh em ơi Đó bù lại khăn lôi được à, hơn 30 40 40 khăn lôi vẫn ngon này mà Đó với hiệu ứng này em nè kháng cả 5 Rồi kháng cả 14 thì 19 khăn lôi kèm với này 23 thì hiệu ứng kháng lôi là được 42 kháng lôi này mà đó 42 kháng lôi còn nếu mà khải mà mạnh khải mặc theo kiểu full khăn full hiệu ứng như vậy á thì khải được này là cho anh em xem nếu khải mặc như vậy thì đây thì uh, khải sẽ được uh, nếu khải mới chơi full chón nha full chón thì khải uh, chỉ được kháng lôi khá là thấp đó hôm nay thì kháng lôi khải được 48 đó nếu mình chơi theo kiểu giống như chai cô thì uh, sẽ được uh, 80 chậm đó 80 chậm này thấy chưa rồi 80 chón đó. nhưng mà kháng họ khá thấp này ơi rồi à, một món khăn lôi tại vì khả chưa có ấn khả năng cố gắng một lần nữa ấn được khăn lôi sẽ ok bù lại là ok về kim đây thì uh, tương đương thì lượng kháng lôi tầm này tương đương anh em đó kháng hỏi 34 thôi đó ok chưa nếu ngày mai đánh kiểu này cũng ok anh em 80 chón 80 chậm rồi uh, lượng kháng lôi đều là được đó tại vì uh, em con này cũng vậy nè với lại anh Long mình bên này cũng các bạn đánh khéo quá liên chạm lên đến 23 với là cây lồng sắt quá đẹp quá nè mày không không em ơi s 9 nè không khải vẫn chơi xe này nè cây lồng sắt một trăm bảy mươi hai cha cô vừa mua cái này quá pin rồi em ơi quá đẹp đó với vẫn này nè kháng họ đẹp nha kháng họ là lên đến 5 mít đó nó lên đến 5 mít là kháng lôi thì được 40 43 45 gì đó nói chung thì tương đối nè vào tổng kim thì đỡ mà nói thua 80 chón 80 chậm mà kèm với lách lũng thì kháng hở cũng đều kháng lôi cũng đều thì khả nghĩ ok vạt này vẫn đang có cho mình đó là ba kỹ năng vốn có mọi người trai cô hiện tại lên một set đồ này quá pin kèm một ca vũ khí nhớ không làm được ca vũ khí này trai cô chắc mua khoảng tầm chắc uh, ờ, khả nghĩ chắc khoảng 2 triệu nè cái cây vũ khí này khoảng 2 triệu khoảng 30 kim quay đâu vật ấn này khoảng 2 triệu thì ạc này thì tương đối là hơn ờ, hơn 10 triệu nè cái ờ, cái set đồ này cảm giác là hơn 10 triệu đó mọi người rồi ấn này 2 triệu này vũ khí này 2 triệu này rồi còn những món còn lại thì rẻ thôi không có mắc lắm đó thì à, set đồ này hơn 10 triệu nha nè hơn 10 triệu có thể đánh tống kim được rồi đó là mấy cái set đồ chưa chưa tính cái ạc nha mọi người ạc này cũng đang nằm tốt đó thì đỡ đánh tống kim ngon thì anh em phải uh, một ạc nào hơn khoảng 10 cho đến 15 triệu đó ạc này đang top top xấu giờ đang đó khá ok ạc này à, theo khải đợi thì cũng mắc sách vỡ đó mọi người trai cô mua ạc cũng mắc sách vỡ đó nè đó rồi anh em xem video đừng quên đỡ lại cho cao thủ trai cô like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi Và kính chúc anh em một buổi tối xem live vui vẻ như là xem video vô dễ nha Rồi ok Khải hay like trực tiếp vào lúc 7 giờ 30 tối hàng ngày Cũng như là làm video up vào lúc 11 giờ buổi trưa hàng ngày nha anh em Đó Ở đây giải duyệt cho anh em Đừng quên đỡ lại cho trai cô like chia sẻ ủng hộ cho nha